Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi lại trả lại vào đây <laughs> À, bây giờ là 4 giờ sáng, trời mọi người mình mới đi đêm xong mình lại quay luôn á Cái là mình ngủ, mình ngủ hơi tới từ 3 ờ, giờ chiều, mình ngủ tới 1 sáng luôn Cái mình dậy đây mình điện thoại là mình đói, mình nước tóc mình, mình khói hút, mình làm này làm cái mình ăn, mình đói, mình cũng biết mà bay mình hết à, Chắc là sau khi mà quay video này xong mình sẽ mình có cái mang đồ cho, cho mọi người thêm để mọi người chọn hết á Thì ờ, để mình ờ, để lại nha nha Ok Hôm nay sẽ là một cái video nó ngẫu nhiên hơn, nó không có sắp xếp từ trước kiểu như là nó bụng quá cho nên là ngồi thức dậy rồi ngồi quay video thôi chờ đến được ăn sáng nó bụng quá mọi người ơi đói khủng khiếp luôn á năm cấp ôi trời ơi vậy ha à, mình chỉ có hai lá xui và một lá lá hên mọi người hãy chọn cho mình đi nha à, mình sẽ không nói lá nào xui lá nào hên à, nhưng mà mọi người cứ uh, chọn ờ, nếu mà mọi người xem tarot nhiều thì mọi người sẽ biết lá nào xui lá nào hên <laughs> ok thì ờ, thứ tự vẫn là thứ tự quen thuộc từ bên trái qua nha một hai ba rồi tất cả những cái mốc thời gian cũng như là những cái bộ bài mà mình sử dụng trong video video bỏ dưới phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha không có mang uh, thì không có mang đồ theo để mà quay cho nó đầy đủ thao quờ nè mọi người họ đang làm gì họ có nhớ bạn không một lá rất xuất sắc ngay từ đầu video một gậy không được vô à, câu trả lời là câu trả lời cho việc mà họ có giá bạn không không họ đang bắt đầu một hành, hành trình mới à, ở đây chúng ta có lá thực Howard nè hình như là người này đã bỏ cuộc rồi nếu mà hai người đã gọi là đã có một, mối quan hệ thì mình nghĩ cái thác Howard trong cái trường hợp này là hai người đã trong một mối quan hệ và hai người đã gãy gánh rồi và cái người này thực sự là, là từ bỏ cái mối quan hệ đó theo cái phương diện nào nhưng chẳng hạn như là hai người đang quen nhau thì cái người này thật sự là đã không còn uh, mong mong cầu gì nữa về cái mối quan hệ này nữa có nghĩa là uh, bỏ mộng mình đó mọi người kiểu như là không không có còn uh, à, um, bời với mọi người nữa họ đã rời đi rồi và họ đang có một trạng hành trình mới uh, The Tower rồi The Full Ray, rơi ra đúng không mình nghĩ là cái người này đã có cái dự định này uh, lâu rồi uh, ở đây một kệ nè bây giờ là họ đang bắt đầu cái chặng hành trình mới và nếu mà mọi người ở trong cái trường hợp này chẳng hạn như là mới quen họ và chia tay á, thì mình nghĩ là họ đạt trong một cái mối quan hệ mới luôn rồi họ đang bắt đầu những cái công việc những cái uh, những cái hành động khác uh, những cái nói chung là họ sẽ làm uh, những cái cái cái điều đó nhưng mà không có bạn họ sẽ có một cái mối quan hệ khác ờ uh, nói chung là vậy đó uh, còn nếu mà bạn nào đang crush cái người kia bạn hỏi là hỏi trong cái trường hợp này là họ là làm gì họ có nhớ đến bạn hay không thì mình thấy là cái trường hợp này á họ kiểu như là họ đang thất vọng với mọi người đây là trường hợp rớt nha mình đang nhấn mạnh lên nha là bạn đang rớt người đó là các bạn hai người chưa bao giờ có mối quan hệ với nhau hết thì cái người này là họ đang bị stress kiểu như họ có một ước ước vọng nè ở đây mình có lá một gậy thì trong cái trường hợp này là họ đang có một cái uh, dự định một cái gì đó và uh, cái ước cái ước mong này nó nó bị gọi là bị đổ vỡ giữa chừng á mọi người kiểu như là nó nó nó không theo như hướng của họ nghĩ và bây giờ họ đang trong trạng thái của đầu full là họ muốn bắt đầu lại từ đầu muốn kiểu như là vô Ukura không nghĩ ngợi gì nữa để mới bắt đầu cái trạng hành trình của mình ha thì mình không biết được là về vấn đề nào nhưng mà có thể là vết của bạn có người yêu xong họ chia tay và nếu mà bạn nào mà đang có vết trong trường hợp này thì mình thấy đây là một cái thời điểm lý tưởng để bạn tấn công họ nhưng mà nếu mà bạn nào có người yêu và mới chia tay thì giống như mình đã nói thì hai người đã tạch rồi không thể nào có một cái ờ, sự nhớ nhung gì đây cả cái người đó đã từ bỏ khỏi cái cuộc chơi này rồi rồi ok bây giờ thì mình sẽ à, à xem tiếp cụ đá sinh để xem là câu chuyện của bạn với họ nha à, coi họ có muốn nói gì với bạn hay không chúng ta có là Jared Wen 10 xu ba kiếm bay quên mình có rất nhiều những cái lá về gậy về năng lượng của lửa thì tụ này là mình nghĩ là nhân mã rất là trội ha à, nhân mã rất là trội cung lửa và cung đất ừ thì cái tụ một nè với câu hỏi là họ đang làm gì và họ có nhớ bạn hay không thì cái người này họ không có nhớ bạn à, trong cái trường hợp mà hai người đã chia tay rồi ha thì cái người này không hề nhớ bạn luôn và họ đang rất là tận hưởng cái cuộc vui mới của họ à, hình như là cái người mà họ đang quen sau này á người này sẽ có một cái dự định là sẽ kết hôn với người đó luôn nếu mà bạn đang nhớ họ thì đây là một cái tin buồn ha à, <laughs> mình thấy có vẻ như là cái người này rất là tâm huyết cho cái người đến sau hoặc là nói chung là nếu mà bạn đang nghĩ đến về S thì cái người S này của bạn ấy đã có một cái mối quan hệ mới rồi và cái mối quan hệ này nó sẽ dẫn đến hôn nhân rồi nói chung là nó sẽ ờ, rất là phát triển về lâu về dài luôn á còn bên đây mình có rất là nhiều cái lá mình sự bỏ đi à, chơi ngay từ đầu cái khúc mình rút ra thì mình nghĩ là người đã đi lâu lắm rồi họ đi rất là nhanh luôn họ rời xa khỏi cuộc sống của bạn họ không còn tương tác và không còn tìm hiểu facebook của bạn nữa họ cũng không có um, kiểu như uh, suy nghĩ là bạn thế này như thế nào hình ờ, lực họ bỏ bạn ra khỏi cuộc sống luôn á và bây giờ người này rất là tự do tự tại và họ đang rất là hưởng thụ cuộc sống của người này và mình thấy nha một cái năng lượng mà các bạn sẽ cảm thấy hơi buồn ở đây cái lá ba kiếm nè mình thấy bạn sẽ hơi thất vọng một tí xíu á à, ở đây mình mình cảm nhận được cái sự hơi buồn tuổi hơi thất vọng hoặc là nếu các bạn cứ đảo chiều cho họ thì thì như vậy là cũng như là hai người đến với nhau rồi ờ, xong rồi hiểu lầm tổn thương rồi mới chia tay đó thì trong cái trường hợp của các bạn là như vậy hai người chia tay vì à, bị tổn thương bị à, nói chung là bị gọi là là không thể à, ở cùng nhau được nữa thì mới chia tay cho nên khi mà rời đi rồi á, thì bây giờ họ là gần một một phát rồi đi luôn á dứt khoát đi luôn không bao giờ vướng bận không bao giờ suy nghĩ về bạn hết và mình thấy cái mối quan hệ tiếp theo à, họ sẽ kiểu như là sẽ thiết lập một cái mối quan hệ lâu dài với cái người kia cho nên nếu mà bạn nào mà đang có nghĩ về ex và cái mối quan hệ mới còn đang các bạn thì họ không hề nhớ bạn ha mình thấy là họ đang muốn rời đi họ đã rời đi luôn chứ không phải đang muốn mà họ đã có một cái đối tượng mới để thiết lập một cái mối quan hệ lâu hơn còn nếu mà bạn nào mà nhắc về crush thì cái người này cũng không có nhớ bạn luôn họ không có nghĩ gì về bạn hết tuy nhiên á thì mình thấy là cái người này sẽ không họ ờ, kiểu như là nãy ngay từ đầu á mình có kêu mọi người là nếu mà bạn đang có crush thì đây là một thời điểm thích hợp để các bạn có thể tấn công rết của mình tại vì rết của mình mới vừa chia tay chăng hay là họ mới trải một cái chuyện gì đó giống như người ta nói là thường lúc được hạ câu mọi người lúc mà rết của mình đang không có vui á hoặc là đang cần sự an ủi thì mình nên chính phủ thì cái trường hợp này á, là nó vẫn kêu các bạn nên tấn công nhưng mà các bạn như cái người này sẽ không vội vã để vướng vào một cái mối quan hệ nào nữa à, và cái người này á, mình thấy sau những cái à, đổ vỡ sau những cái sự di chuyển quen hết người này tới người khác thì cái hình ảnh của kinh đập quen ở đây nó mang cái sự trưởng thành hơn và họ không muốn quen chơi cho vui nữa mà họ muốn có một cái mối quan hệ lâu dài hơn à, ở đây chúng ta có lá mười xu cái người này á hình như là họ đã chán với cái những cái cuộc yêu mà gọi là um, ba mớ họ không có muốn tổn thương nữa họ muốn là bây giờ nếu mà quen ai là chắc chắn là phải lâu dài phải thoải mái phải tin tưởng nhau à, không có tổn thương như ba kiếm này nữa và chắc chắn là chỉ có thể đi xa đi đường dài thì mới có cái mối quan hệ với người này và hiện tại mình thấy cho dù crush của bạn đang một mình độc thân hay là mới trải qua bị bồ đá các kiểu thì crush của bạn cũng sẽ là một cái người mang cái thuê hướng là nhìn tự to tự tại như vậy đó không có muốn thuộc về ai hết không có muốn vướng bận ai hết mang một cái năng lượng của kinh quen là một người rất là thoải mái rất là nhiệt huyết nhưng mà khi mà họ quen ai họ sẽ thiết lập một cái mối quan hệ lâu dài ở đây mình có hai trường hợp nha mọi người tại vì họ ở đây nó sẽ rất là rộng đó cho nên mọi người cứ đón nhận theo cái trường hợp nào của mình thì mọi người cứ gán vô thôi ấy ờ, okay. bây giờ thì mình sẽ coi uh, năng lượng của bạn ấy ha tower ờ, các bạn không nên bỏ đi trời lá rồi này cái cái tụ một này nè mình thấy á, cái sự dứt khoát nó rất là mạnh nha mọi người từ từ, từ đầu trả bài á mình đã rút ra được cái lá này rồi thao ờ, là sự thay đổi độ ngọt cắt đứt uh, nó không tuyệt đối như lá đét nhưng mà đây là cái lá mà nó đang nói là cái sự uh, gọi là nó đang báo cáo các bạn là các bạn nên cắt đứt cái điều đó đi chúng ta đừng lằng nhằng đừng có đây mơ để má vậy nếu mà các bạn uh, cảm giác như là mình mới chia tay người yêu uh, mình còn lưu lý về họ quá thì cái lá này nó là một cái lời cảnh tỉnh là đã không còn gì để có thể sơ muối nữa rồi và các bạn việc của các bạn làm á chính là hãy rời đi và hãy can đảm hơn à, tại vì người ta nói á, là à, thường mà sau cơn mưa thì nó sẽ được quay may tạnh à, mình biết là cơn mưa nó đang nó đang rất là bão tố và nó là mưa dông trong lòng các bạn nhưng mà cái đáp án đó nó cổ vũ các bạn là hãy mạnh mẽ hơn chúng ta phải đối diện với những cái điều tồi tệ thì chúng ta mới trưởng thành và mới mới mới sâu sắc hơn được mình thấy là mọi người sẽ không thể nào uh, một phát là bỏ đi được mình nghĩ là cái cái cái cái ám ảnh cũng như là cái sự uh, gọi là sao cái sự chấp niệm của các bạn về cái mối quan hệ này là rất là nhiều nó giống như là một cái con quỷ mà nó xiển xích cái chân của các bạn lại vậy đó và đây sẽ là một trong những cái vết thương lòng rất là lớn nếu mà bạn nào trong cái trường hợp mà giống như mình đã nói là bạn mới chia tay người yêu cũ thì có thể là người yêu cũ này sẽ để cho bạn rất là nhiều những cái sự uh, tiếc nuối nè nhiều ờ, ám ảnh nhiều bảo lòng à, nói chung là cái tụ này nó nếu mà bạn nào mà mới chia tay mà nghe tụ này là đề nghị các bạn đừng nghe nhạc của Mr. Siro nha <laughs> mình sẽ thấy là các bạn sẽ rất đau lòng á tại vì mình thương một người quá mà cái người đó không thương mình ôi cái cảm giác ấy không thể nào diễn tả được luôn mọi người à, cái lá bài này rất ra sau cùng nó vẫn khẳng định với mình là các bạn không mất hết các bạn không mất hết chỉ là cái nỗi sợ của các bạn nó quá lớn à, cái lá một xu này ở đây là các bạn cần còn biết là thật ra là bạn không mất hết các bạn chỉ mất có thể là bạn mới chia tay một người nào đó các bạn sẽ nghĩ là à mình mình đang đau buồn như vậy đó rồi ờ, mà mình cảm thấy là không có người đó là mình sẽ không sống nổi tuy nhiên là bạn không mất hết bạn vẫn còn mình thấy bạn vẫn còn một cái gì đó giữ riêng này cho mình và bạn tốt và bạn có thể giữ lại cái điều đó để mà mình có thể rút kinh nghiệm cho những bài lần sau tại vì ờ, những những cái bài học đau thương thì lúc nó hơi tàn nhẫn một chút nhưng mà nó sẽ để để lại cho bạn rất là nhiều kinh nghiệm tại vì không có còn con người nào mà mình nghĩ là họ họ không trải qua những cái những cái giọt nước mắt những cái chuyện nó rất là dở hơi thì không không có sự trưởng thành đâu mọi người ha một đứa trẻ thì tất nhiên là phải chạy rồi phải té đau thì là đau thì mới mới có thể trưởng thành làm người lớn được à, cái bài học của những bạn tụi tụ một này nếu mà bạn mới chia tay thì mình thấy cái trường hợp này của các bạn thật sự nó rất là đau lòng mình biết là các bạn đã khóc rất là nhiều các bạn đã cảm giác như là mình không thể nào bỏ được người đó lúc mà các bạn định bỏ rồi các bạn lại bị kỹ lại mình cảm giác như là bạn tự có một cái bức tường vô hình nào đó mà nó khảm cái bước chân của bạn lại nhưng mà thật ra mình nghĩ là bên kia ở ngoài các bạn chỉ cần mở cửa sổ ra các bạn sẽ đẳng thấy là nắng nó vẫn sẽ lên hết mưa rồi mặt trời nó sẽ lại lên lại cho nên cứ tin tưởng thì mình vẫn còn mình vẫn có thể làm đại được mình vẫn sẽ có hạnh phúc với một người nào đó khác thôi mà quan trọng hơn là sau những cái điều mà tồi tệ như thế thì các bạn phải biết được là mình xứng đáng có được những điều hạnh phúc như thế nào hơn tất cả luôn à, mở nhạc nghe mọi người mở những cái bài sung sung lên là mua do body nè son nè đó có hàng tá hàng ngàn vạn những cái bài nó biết là các bạn có cái cái giá trị bản thân của bạn tuyệt vời như thế nào các bạn xứng đáng hơn đó cho nên là buông đi đừng chấp niệm nữa còn với những trường hợp nào mà của những bạn mà đang rớt thì mình sẽ không quá đề cập đến những cái trường hợp này tại vì hồi nãy mình đã nói nếu mà brush thì mình đã nói cụ thể rồi tại vì cái trường hợp của những các bạn mà tụ à, kiểu như là, mới chia xa nè rồi à, nhớ về s người yêu cũ á thì các bạn có thể nghe thêm cái này nó không liên quan đến những bạn đang rớt á các bạn đang rớt thì tới khúc nãy là ok rồi nè các bạn hãy lắng nghe bản thân mình đi thực ra là bản thân các bạn đang cần đang cần cái sự lắng nghe từ chính mình đó cái đứa trẻ bên trong các bạn nó đang bị bỏ rơi đó các bạn đang lo sợ tại vì mình ở đây mình thấy cái lá thâu tower nó đại diện cho cái nỗi sợ của các bạn lại thêm là nỗi rồi đi bộ cái tụ này nếu mà các bạn là mới chia xa mình thấy các bạn có một cảm giác rất là tiêu cực và rất là bi quan luôn các bạn tưởng chừng là các bạn đã gặp đúng người và ở cái người đó là hai người cũng sẽ quay lại với nhau các bạn tin rằng hai người có một cái kết nối gì nó rất là thiêng liêng và nó bền chặt tuy nhiên là gãy giữa đường nước cánh cho nên các bạn hơi choáng váng mặt mày ha nhưng mà mình mong là các bạn sẽ lấy lại phong độ à, tại vì <laughs> giống như mình đã nói là thật ra mình không thể nào thay đổi ai hết ừ, mình chỉ có thay đổi được cái chính bản thân mình thôi chúng ta có switch solution à, một chuyến đi hãy rời đi, đi nè mạnh mẽ lên ngoài kia còn biết bao nhiêu điều đang đợi bạn intention hãy cho những thứ thuộc về quá khứ ngủ yên đi nè đừng bới móc đừng khơi gợi lại nữa ừ, nha rồi đây là tủ một nha ừ, nói bụng quá mọi người à, mọi người à, tủ hai tủ hai bắt đầu chủ đề chính của những bài tủ hai là à, họ đang làm gì và họ có nhớ đến mẹ không một cấp oh. Ờ, có vẻ như tụi này triển vọng hơn để khoan mình rút hết thì mình nói luôn 30 <laughs> chưa phải là tết hai kiếm à và lá đét ồ người này có mâu thuẫn lắm nha mọi người à, họ có nhớ đến mẹ hay không có nhưng mà cái suy nghĩ của người này nghĩ là hai người đã hết với nhau rồi không còn có thể uh, cứu vãn được nữa có nghĩa là người này hoàn toàn có suy nghĩ đến bạn chứ không là muốn quay đi hẳn có nghĩa là họ nghĩ là họ không còn sơ muối được gì từ bạn nữa có nghĩa là hai người đã tạch rồi hay họ nghĩ là hai người đã không thể nào mà à, đi xa hơn được nữa rồi à, cái cảm xúc của người này là là có nhưng mà họ họ họ biết là không thể nào à, cứu vãn được cho nên là họ đã Ờ, trong trong cái trạng thái có hai kiếm nè có vẻ là vẫn rất là nhớ thương nhưng mà giam lại những cái điều đó chứ không có nhã không có không không không có kiểu như là không có kiểu như là cố cố đám ăn thôi mọi người họ biết là mình mình như mình thấy trong cái trạng thái này là hình như có vẻ như là bạn làm lỗi à, bạn xin lỗi à, họ làm lỗi gì với bạn á cho nên là hai người không có thể tiếp tục được cho nên bây giờ là họ chỉ nhớ bạn trong lòng thôi người này nhớ ha nhớ rất là nhiều muốn đưa cho bạn một cái tình cảm của họ nhưng mà họ nghĩ là à, để mà có thể thốt ra thành lời và giải thích cho những cái điều mà đã xảy ra nên thật sự nó rất là khó để có thể um, giải tỏa được tâm trạng đó uh, cái người này mình thấy họ đang có rất là nhiều những cái à, tâm tư thắc mắc trong lòng nhưng mà họ chọn cách im lặng tại vì mình thấy ở đây lát đét thì có vẻ như hai người đã chấm dứt rồi ồ tụ này thì nếu mà bạn nào đang có crush á mình vẫn chưa thấy trường hợp của crush nha mình chưa thấy trường hợp là hai người mới mới chia tay mới cãi nhau uh, cũng cũng không, không lâu đâu người này đang nhớ bạn nhiều nhưng mà hai người có vẻ như là không thể cứu vãn được nữa và họ đang chọn cách im lặng các bạn tụ này không có liên quan về blood ở chúng ta có sáu xu The Mexican năm chín à, wow hai xu ai da yeah, mọi người ơi cái người này vẫn còn đang âm mộng nha mọi người à, cái người này nếu mà họ mới chia tay với các bạn á thì mình nghĩ là hai người sẽ không có chia tay gọi là quá gọi là uh, ồn ào sức mút đâu ha à, mình nghĩ là họ và bạn chia tay trong cái sự nhẹ nhàng yên bình kiểu như là cũng có cãi nhau cũng có chiến tranh lạnh này cái kiểu nhưng mà khi mà chia tay thì nó không có đánh nổi rồi chạy da chóc vẫy không có đánh nổi là cầm kiếm nên đánh lộn đánh lạo này kiểu không có đánh nổi kinh hoàng như vậy không có đánh nổi khóc thương nhiều như vậy thì mình thấy là chỉ có hai người cũng có kiểu như là cãi nhau to nhiều không không cảm thấy là không có hợp ý nhau ở đây chúng ta có năm kiếm nè có vẻ như hai người đã uh, nói những cái lời khiến cho nhau buồn rất là nhiều uh, chỉ nói chung là chỉ dừng lại cái mức độ lời nói hay mọi người ha chứ không có đến nỗi mà uh, khủng khiếp như cái tụ một tụ một thì mình nghĩ là có vẻ đau lòng lắm uh, tụ này thì có cãi đó ừ, mà mình nghĩ thì thường cái lý do là mình không hợp mình làm tổn thương nhau thì mình mới mới mới mới mới mới, mới chia tay <laughs> đây là một cái lý do hết sức điển hình thôi thì sau khi mà hai người à, suy nghĩ chín chắn lại thì mình vẫn thấy là bạn và họ đều mang cho mình một cái năng lượng của The Mexican và Six of Pentacle có nghĩa là sáu xu sáu xu ở đây là nhẹ nhàng chỉ gọi di quý à, bây giờ mình đã không còn xung quý được gì rồi á thì um, cho nên họ mình cứ chọn cách tôn trọng nhau để mình thấy cả bạn lẫn họ đều có một cái suy nghĩ nó rất là Ờ, gọi là sao ta bình đẳng thì dĩ hòa dĩ quý mình không yêu nhau được nữa thì thôi có nghĩa là uh, kết thúc trong em đẹp Ờ, biết là đã cãi nhau rồi mọi chuyện chia tay nó cũng đã chia tay rồi à, bây giờ mình có nói thêm mình có nói xấu về họ hay là mình có bới lâm tiệm tết lên cũng không được gì hết cho nên cái trạng thái của bạn lẫn họ đều là à, ờ à, à, biết là người đó chia tay vậy thôi chứ bạn cũng không có nói xấu hoặc là người đó cũng không có nói xấu về bạn luôn họ thậm chí là họ nghĩ lại những cái khoảng thời gian mà họ cảm giác ở bên bạn họ cảm thấy rất là thoải mái họ được sống là chính mình ở đây là chúng ta có cái lá bay cấp này có vẻ như khi mà họ ở bên bạn á họ được làm những cái điều mà điên khùng nhất mà họ không thể nào làm với ai thôi chẳng hạn như là họ có thể thoải mái xì hơi trước mặt bạn hoặc là họ có thể làm những trò con bò trước mặt bạn kiểu như thân thiết như những người trong nhà à, và khi mà hai người dẫn đến cái chuyện cãi nhau á và việc lời qua tiếng lại á, là cái điều mà khiến họ họ rất là buồn ở đây chúng ta có lá một cúp nè họ họ biết là mình đã nói những lời tổn thương nhau rồi cho nên cái câu chuyện này nó không thể cứu vãn được nữa mà thường á các bạn thấy cái kiểu mình chia tay á là mình sẽ chửi lộn nè rồi mình sẽ nói những cái lời không vui đúng không thì những cái cuộc thấu mình hay đi kể lễ người này người kia lắm nhưng mà cái mối quan hệ này á của các bạn á là hai người chia tay thôi hai người biết hai người chia tay thôi chứ họ hai người không có đồ để cho thiên hạ biết là à mình đã chia tay với thằng đó con đó giờ ngày đó tháng đó lý do là gì abc đi nói chung là các bạn vẫn vẫn là các bạn à, các bạn biết là hai người đã không còn ở bên nhau được nữa rồi bây giờ thôi rồi đi à, không có kiểu cái kiểu mà chia tay mà cái kiểu mà chắc chắn là không thể nào cứu vãn được nữa cho nên mình thấy cho dù cả bạn lẫn họ trong cái trường hợp này á, đều không thể nói ra được cái tiếng lòng của mình tại vì đối phương quá dứt khoát và kiểu như hơi bị lạnh lùng mọi người kiểu như là à, ôi cái anh đó sao tự nhiên im ắng quá cái lúc mà nói chia tay là ừ hiểu là ừ uh, kiểu như là không không không có uh, sao không có giải thích ỉ ôi rồi không có khóc lóc mì như van xin này nọ cho nên cái mối quan hệ này nó giống như là uh, một cái cẩm thun của mọi người xong cái kéo giãn ra quá thì nó đứt luôn nó một phát là nó đứt luôn nhưng nó không có dây dưa nó không có uh, xù xì xú xí ở đây nữa cho nên là họ đang rất là tiếc về cái mối quan hệ mà của bạn với họ ha thì cái người này họ họ, họ vẫn sống cuộc sống của họ thôi họ vẫn họ vẫn là họ bạn vẫn là bạn thì không còn kiểu như không có bới móc không có đạp sâu về đời tư của nhau à, nhưng mà mình nghĩ ở đây họ vẫn mong là mình có thể kết nối lại bạn ha ở đây chúng ta có lá hai xu và uh, bác tích mình thấy là một cái gì đó rất là chân thành ở trong mối quan hệ này và nếu mà hai người có thể uh, bách lại với nhau á, thì anyway mọi thứ nó sẽ ok la hơn rất là nhiều à, bây giờ mình sẽ coi cho những bạn có crush ha tại vì mình thấy à, là cái tụ bài này nó chỉ thiên về những bạn mà mới chia tay hoặc là đang nhớ về người yêu cũ thôi đó bây giờ mình sẽ hỏi về uh, của những bạn tụ tụ hai cho cho những bạn tụ hai à, đang hỏi về cả người ấy lẫn crush của mình <laughs> à, môi gậy nhớ những bạn không trích <laughs> tịch đét mọi người tủ này hình như là bạn không có rớt luôn á mình thấy tủ này không có rớt ờ, tại vì những cái lá này nó toàn nói là à, à, mình nói một câu khá vui nha tự nhiên mình nhìn thấy tụ bài này cái mình lại nhớ đến cái câu là à, ờ, đó đang bận lắm và rớt đang bận làm cân cước <laughs> ở ờ, đây chúng ta có logistics nè có vẻ như người này đang làm cái hồ sơ hoặc là những cái công việc mà về giấy tờ rồi có thể là bận quá làm căn cứ bận quá không có thời gian để nhớ đến bạn <laughs> mình chỉ nói vui thì mọi người à, thì cái chuyến du lịch à, không phải chuyến du lịch mà cái chuyến về quê lần này của mình á cũng là để làm căn cứ cho mọi người nhưng mà à, khi mà mình đi qua tới mình định đi qua tới bên đó thì mình nhận được cái à, thông báo là à, cách ly dịch đó mọi người à, tự nhiên như là hình như là dịch đã bùng trở lại rồi cho nên mình cũng hơi sợ mình không có muốn đi qua bên đó tại vì sức khỏe mình rất là ưu tiên sức khỏe đối với mình là uh, khi mình có sức khỏe là mình có thể làm tự do làm tự những cái điều mà mình thích cho nên mình mình nghĩ là thôi căn cước cũng đâu có ép đâu uh, bây giờ mình không làm được thì uh, tới lúc nào đó ví dụ mình bị nghỉ việc hay gì đó mình chuyển qua công ty mới thì mà mình đi làm luôn nó cũng không muộn đó nên bây giờ cũng không cần thiết cho lắm à, mình cứ tự do tự tại đi tại vì thường á, nếu mà làm căn cước thì nó cũng rất là đông mình nghe ngoại mình nói là nếu mà mình làm mình phải đi bóc số từ khoảng 3 giờ sáng thì khoảng tới 5 6 giờ chiều mình được đi về thôi thôi à, đen thôi đỡ quên đi mình không có muốn làm à, những cái chuyện mà nó mất thời gian vậy à, ờ, từ từ làm cũng được cái chủ đề chính <laughs> liên thiên nãy giờ nhiều quá thì rất các bạn đang rất là bận mình thấy người này có rất là nhiều cái lá về cái sự bận và họ đang rất là đập kiểu như là họ à, mình thấy là họ đập là họ đang ế là mọi người ở đây mình có một cái lá test tức là cái lá trích tịch cho bá lửa luôn thì chắc chắn là họ sẽ đang ế lòi mồm và họ đang rất là bận mình thấy là người này là tập trung công việc hoàn toàn là công việc không ha có yêu đương không có dây mơ để máy đây chân á cho nên nếu mà bạn nào đang rớt cái người kia á thì các bạn cũng bỏ mặt mình là vừa có đó thì cũng để trong lòng thôi thương chứ để đó đó chứ đừng có thương đừng có đừng có để, lộ nó quá nhiều cái người này người ta không có thời gian dành cho bạn đâu à, đang đi làm căn cứ rồi không có thời gian ok à, bây giờ mình sẽ rút nốt oracle cho những bạn tuổi hai nha à, tuổi hai chúng ta có lá trigger cái bóng bóng không nó là cái sự ký ức á có vẻ như bạn những bạn tuổi hai nè họ và bạn có những cái ký ức là đẹp và hai người không có quên nhau ha nhưng mình nghĩ là bạn cũng không quên họ cho nên mình bạn mới tìm cái trả bài này chứ còn còn còn còn kiểu như mà nhớ thì uh, kiểu biết là có thể uh, không còn vương vấn được gì nữa thì đã bảo mộng luôn à. Rewarding các bạn có thật sự muốn chia tay với người đó hay không mình thấy là hai người đang trong cái trạng thái dưỡng thương có nghĩa là hai người đã biết là mình đã kết thúc với nhau rồi không kiểu như là bỏ cuộc rồi nhưng mà mình vẫn thấy cái hình ảnh đó đây là các bạn uh, án binh sau đó các bạn chờ một cái gì đó nó tốt đẹp hơn tại vì mình biết là sẽ có những cái cặp mà họ chia tay rất là lâu nhưng sao tự nhiên một ngày đẹp trời uh, um, ánh sáng mặt trời lên <laughs> thì thì um, hai người trở lại với nhau rồi ờ, comeback đó và lá cuối cùng là trend hai người có một cái lực hút rất là mãnh liệt ha trend ở trong cái cái trả lại là, là sức mạnh một cái gì nó lôi kéo về hồi nãy mình có lá hai xu nữa cho nên là các bạn với họ vẫn có sẽ còn tiếp tới à, chu bi kình tình yêu đó cho nên là các bạn cứ uh, mở chờ tivi lên sóng tiếp đi nha à, nếu mà các bạn có dự định quay lại với họ thì những lá bài này nó nói là sẽ sớm thôi à, bây giờ thì cứ uh, tự do tự tại à, mà nhớ là chuyện xưa đi đó đó đây đó những... bây giờ là sẽ là những bạn tụ ba rồi để coi những bạn tụ ba nha họ có đang nhớ về bạn không Hebron. năm cái này là 6 cúp. Hai gãy Wow, những bạn tụi ba nè. À, hình như là những bạn tụi ba đang có crush nhiều hơn. Mình thấy cái đối tượng mà các bạn họ mà bạn đang nghĩ đến là crush. Cái người nè với bạn là crush à, hoặc là hai người đang trong một cái mối quan hệ mà nó không có tên nó rất là mập mờ nó rất là um, mờ ảo nó rất là amazing đó thì à, tụi tụi ba là à. mình thấy cái đối mình thấy cái hơi hướng là như vậy và hỏi là cái họ có nghĩ với bạn hay không mình thấy là có mọi người có à, thậm chí như là còn còn xem bạn là friend nữa kìa uh, họ cảm thấy rất là khó hiểu tại vì họ ở đây mình cảm giác như là họ cảm thấy bạn rất là khó hiểu nhiều lúc đó, họ rất là kiểu như là họ họ nghĩ là họ có thể tiến đến tiếp với các bạn rồi ở đây chúng ta có cái lá sáu sáu cấp nè ờ, sáu cấp là một cái gì đó rất là dễ thương nhẹ nhàng mà mang cái tính chi kỷ có thể là họ các bạn rất là thân với nhau uh, kiểu như họ luôn nghĩ là bạn là một người rất là đáng tin để mà khi nào họ cần chia sẻ một cái gì đó thì họ bạn sẽ luôn là một cái người rất là tuyệt vời một cái id tuyệt vời để bạn có thể chia sẻ và giải phóng những cái cảm xúc uh, bí mật thầm kín ở bên trong đó và cái thêm hamburger này nè họ trân quý các bạn nhiều hơn như thế có nghĩa là nó không chỉ là cảm xúc không mà nó là còn một cái gì đó mà nó mang cái tính gọi là uh, ờ, tôi gọi là thôi ta chân ái và kiểu như là tin tưởng vô điều kiện kìa ở đây là Hammerin này à, ờ, và cái người đó nhiều khi á, họ không biết là họ có tình cảm với các bạn hay không và à, họ cũng thấy bạn rất là khó hiểu các bạn đủ tốt đủ dễ thương như một người bạn và cũng nhiều khi cũng thân mật đủ nhiều để có thể tưởng tượng được là bạn có ý với họ nhưng mà cái kiểu cái cảm giác của họ không có xua sure về cái cái suy nghĩ của bạn á cho nên họ cũng không có dám để là mình nghĩ cái gì quá nhiều mặc dù là hai người chỉ tương tác với nhau trên mức tình bạn thôi có nghĩa là kiểu là là hiểu biết hoặc là tương tác nói chuyện với nhau cười nói với nhau thì cũng biết vậy thôi nhưng mà uh, còn gọi là có thể là đi tiếp tiếp xa hơn thì cả bạn uh, lẫn họ đều đều thiếu một cái gì đó để thể hiện nhiều hơn cái người này à, họ họ chọn có một cái trạng thái hai gậy khi mà nghĩ về chuyện tình cảm như các bạn là có có nghĩ đến nhưng mà không có nhiều và giống như là một cái gì nó lé lên trong đầu rồi nó thôi nó cứ nằm ở đó nhưng mà nó lưng lửng ừ đúng rồi như vậy mình thấy là người này cảm thấy là bạn khó hiểu họ cũng có nghĩ về bạn ấy nhưng mà họ thấy bạn khó hiểu nhiều hơn là họ họ nhớ bạn cũng như là họ, họ hơi thắc mắc với bạn giống như là mình biết là hai người cũng hay gặp nhau này cũng hay tương tác nè cũng hay nói chuyện với nhau nhưng mà để mà có cái cái gì đó một cái cái bệ phóng hoặc là có một cái cái lý do cụ thể nào để cho cái mối quan hệ này nó uh, ờ, sâu sắc tiến triển hơn thì chưa yeah à, hoặc là hai người đang mập mờ đang có một cái mối quan hệ nó nó um, um, buổi tối gặp nhau xong sáng là ai về nhà nấy đó kiểu vậy trời ơi sao mình ở bụng mà mình phẫn rồi mọi người wow trời đất ơi mấy giờ rồi nhờ trời ơi rất nhiều nước nha mọi người tụi này rất triển vọng nha họ đang làm gì là họ có đang nhớ đến bạn hay không rất nhiều nước năm ối là bốn kiếm nhờ những lời muốn nói nhưng à, nghĩ người không nghe nên đành thôi dạ yeah. mình thấy vậy nha ánh su wow wow khóc thì yeah mọi người ơi à, các bạn đừng có nói xạo với mình nha tôi đâu có thích họ đâu à, nghĩ cái chơi thì thôi hà họ làm gì hết tôi à, hai người ờ, đến nhau là không có cửa rồi à, làm cho cái chị mà tôi với nó đến được nhau nói chung là các bạn sẽ đưa ra những cái câu là cái bà này kỳ ghê bà vi này kỳ ghê coi bài mà nói nó xanh nó gà nó dịch chứ không à, à tôi với người ta là à, bạn bè chí cốt với nhau làm sao mà tiến tới nhau được à, nói chung là các bạn coi cái tụ bài này các bạn nghĩ là trời ơi những cái điều gì nó đang dở hơi cắm lợn nó đang xảy ra tôi với nó là như đàn ông với nhau vậy đó tôi với nó là anh em chí cốt cuộc gà không có thể nào tiến xa được nhưng các bạn có đang dối lòng không mình thấy ở đây các bạn cũng đang dối lòng họ cũng đang dối lòng có thể họ sẽ nếu mà bạn là con gái thì cái người mà các bạn đang nghĩ đến là họ sẽ nói là ô cái thứ cục mịch nhưng mà ai mà lấy mày là cái thứ cục xúc mà làm sao mà ai mà lấy mày được à, trời ai mà đến cưới mày là tao cho lấy mấy chục cái vàng đó ờ, đó cái người này với bạn là vậy thân với nhau lắm nhưng mà cũng sẽ có cảm giác là rất xa mình nó không đến nổi như friend zone nha mọi người friend zone là các bạn chỉ có một mình họ và uh, các bạn ở trong cái hình tròn tròn lẫn quẩn đó cái cái này là các bạn biết nhau các bạn có nói chuyện có tương tác có vui vẻ có thân với nhau nhưng mà là trong một cái một một, một mối quan hệ nó rộng hơn và hai người có nghĩ về nhau nhưng mà hai người đeo mặt nạ nhiều quá mình thấy cả họ lẫn bạn rớt thầm nhau nhưng mà không có nói ra ở đây là mình có rất là nhiều cái lá về cái chữ hãm là nói được mình có cái tủ bài này mà mình tức luôn á mọi người à, mình tự nhiên coi tủ này thằng mình cũng nhớ mà ờ, cuộc rách mình có khi nào mình cũng hay nghĩ như vậy trong đầu là trời có khi nào mình nói thích mình không mà nó không chịu nói không kiểu vậy á thì cái trong cái trường hợp này có các bạn là chắc chắn là như vậy là có nghĩa là cái người kia cũng cũng cũng thích các bạn á nhưng mà họ họ không có nói được hình như là thân quá cho nên nghĩ là là, là, là, là thôi không có sao muối được gì nhưng mà tập niệm thì đầy đó đó mình thấy là hai người có một cái gì nó rất là tấm hinh thương thông luôn chẳng hay hai người rất là hiểu nhau nè mặc dù là chửi nhau với chó với mèo nhưng mà à, xa nhau hãy nhớ rồi kiểu như là à, khi mà các bạn đi đi uống cà phê với nhau chẳng hạn thì khi mà các bạn đến quán á, thì có thể là không đợi người kia kêu cái gì là các bạn đã biết là nó uống cái gì rồi nó thích uống mặn hay uống ngọt hay uống chua uống uống đắng gì đó nói chung là các bạn sẽ luôn là người kêu trước cho nó à ha uh, ly, mua ly trà sữa là hãng nào gông cha hay là phúc long hay là The Coffee heo đó nói chung là các bạn sẽ có một cái uh, cái sự hiểu biết về nhau nhất định và cả họ cũng vậy có thể như là hai người kiểu như là biết tổng nhau rồi nhưng mà mình đã nói với mọi người là không phải là range zone nha range zone là các bạn chỉ có bạn và với họ thôi còn đây là các bạn vẫn có bạn thân của bạn bạn vẫn có người cùng giới bạn thân của bạn thì cái người này là trong cái dòng bạn thân đó nhưng mà kiểu như là hai người có một cái sự thiếu thiếu gì đó biết là thân với nhau hiểu nhau rồi và hai người cũng được cái sự gọi là tác động từ những người xung quanh đấy. ôi trời ơi mày với thằng đó là hợp đôi ghê này cái kiểu nhưng mà mình thấy có một cái gì đó nó có một cái bức tường vô hình mà cả hai khi mà nghĩ về cái chuyện mà uh, tiến xa với nhau hơn thì nó lại nó lại không bật bật đèn lên được mình cảm giác như là nó nó thiếu thiếu nó thốn thốn ở đâu á à, nhưng mà tụ tụi hai á mình thấy là nếu mà bạn đang rớt một người á có vẻ như là bạn cần nhiều sự can đảm hơn ha à, cả họ cũng vậy như là chưa có thời điểm chín mùi mà họ thể là nó thúi luôn nó năm giờ chưa ta mình muốn đi ăn quá trời ơi hôm bữa mình có ờ, gặp một bé ờ, mình đi uống cà phê các mình đi gặp một bé kiểu như là bé nó cũng hẹn mình đi uống cà phê nó là chị ơi chị chị đi cà phê với em không à, tại vì lúc đó là trước lễ đó mọi người thì bé đó nó có hẹn mình ra uống cà phê này hai chị em nói chuyện rất là nhiều không nghe nó nói là ở ngoài chị cục xúc hơn em nghĩ <laughs> ở trên video nghe rất là hiền đó mọi người nhưng mà uh, nghe bé đó chị sẽ nó nói là em nghĩ là chị sẽ hiền chị sẽ à, mi nhon anh rồi chị chỉ như là nhẹ nhàng ấy, kiểu nhưng mà ờ uh, không mọi người bị lừa rồi đó mọi người ơi à mọi người ăn lễ nhớ chủ định sức khỏe mọi người mình vẫn nói mọi người là có sức khỏe là mình sẽ là tự do mình sẽ có thể làm được những điều mình thích cái gì bị bệnh là mệt lắm cho nên là chúng ta hãy luôn giữ gìn sức khỏe à, cho một Việt Nam hoàn toàn chất lượng sau mùa dịch mọi người đi đâu cũng nhớ mang khẩu trang rửa tay sát khuẩn đầy đủ yêu mọi người đó rồi quay lại tụi ba đi ha nói à, ra chuồng gà hoài Linh ninh <laughs> vẫn là một cái um, cảm xúc mà nó rất là trẻ thơ mọi người có vẻ như là hai người vẫn chưa có cái cách để mà thể hiện với nhau nhiều hơn hãy học cách để thể hiện cho nhau biết là à tao thích mày đó ừ kiểu vậy đó các bạn có rất nhiều những cái lá và cái tự gọi là à, đúng rồi à, à, trăng đã lên đỉnh đầu rồi sao anh không cử nó yêu em <laughs> à, sin relationship hai cấp nha và cả lá này nữa các bạn và họ là một kết nối rất đặc biệt cho nên hãy tin đi ha hãy hy vọng đi nếu mà có thích họ thì cũ nó đi nhậu liền sau đó trở tình nó gà nó vô chuồng gà liền chứ có tại thành công nha tụ này dễ thương đó cho nên là mình chỉ có sương sương như vậy thôi à, chúc mọi người à, sống yên bề giá hất với nhau nha và như thường lệ nếu mà mọi người có bất kỳ những cái à, kêu ca những cái muộn phiền gì đó thì mọi người cứ để ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim à, bây giờ là đóng, đóng máy và đi ăn tháng này bye bye mọi người chúc mọi người một ngày tốt lành